Ở ví dụ đầu tiên, thầy có đề bài như thế sau. Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế là 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,2 A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế 48V sẽ là bao nhiêu? Và đề bài này cho dưới dạng trắc nghiệm và sau đây thầy trò chúng ta cùng giải nhé. Thứ nhất là đề bài cho là hiệu điện thế là 12V thì lúc này chúng ta có cường độ dòng điện là 0,2 ampe. Bây giờ đề bài cho là nếu như hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây là 48V thì đề bài hỏi Y trong trường hợp này bằng hoài chấm. À, các con có thể lập hệ thức tỷ lệ hoặc trong trường hợp này nếu bài toán mà trong trường hợp đơn giản này chúng ta có thể nhầm luôn. U1 là bằng 12V, U2 là bằng 48V. Như vậy 12 và 48 như vậy ta thấy là U tăng lên 4 lần. Tăng lên 4 lần. Vậy chúng ta biết rằng là U tăng lên bao nhiêu thì Y ở đây cũng phải tăng lên bấy nhiêu. Vậy U tăng 4 thì Y cũng tăng 4 nên ta hoàn toàn có thể suy ra được